tuyệt phẩm tuyệt phẩm ủa cái gì tuyệt phẩm đây một vị trí cô gái là ngồi cái ghế màu đỏ rồi nó leo lưỡi luôn á em giới thiệu về mình đi em tên là phương thảo em năm nay 27 tuổi và em đang làm sale bên lĩnh vực ờ, xuất nhập khẩu quê em ở gia lai và hiện tại đang làm việc ở thành phố hồ chí minh hãy giới thiệu về mình đi à, mình tên là lê phước tài dòng dõi thứ một ngàn lẻ một rưỡi của lê lợi à, công việc chính mình hiện tại đó chính là làm à, người dẫn chương trình hiện tại làm việc thì khắp nơi ở việt nam miễn sao bút đi đâu làm ở đó và cái tuổi của mình hiện tại chính là 29 tuổi trời ơi Ê, bữa nay lên đây không ai trả cách xe đâu nha mục tiêu đến đây là không cần cách xe ờ. chỉ cần có người đem đem về ờ phải xác định rõ mục tiêu được dạ em tên là dương phương tơn năm nay em 25 tuổi hiện tại đang là kỹ sư ờ, theo linh của công ty nhà thép tiền chế quê ở đâu dạ em đã ở thành phố buôn ma thuột Vợ dạ, làm việc ở Sài Gòn Rồi ngon lành <laughs> Em giới thiệu mình đi à, Em tên là Nguyễn Vũ Tiệp Nhi Em ờ, nhỏ nhất ở đây em 24 tuổi à, Dạ em làm công việc tổ chức sự kiện của một công ty truyền thông Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn ạ Rồi cho Nhi giới thiệu luôn ưu điểm nhược điểm luôn đi Dạ, cái này hơi khó trả lời tại vì em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Kể ra thì uh, hơi chiếm sóng chương trình. Được hết, dạ. anh ngồi tới sáng luôn um, cũng được. Dạ, vậy thì em nói gọn thôi là ưu điểm của em là nổ, nổ. Dạ, cái gì em cũng giỏi hết á. Hầu như em không có khuyết điểm ạ. À anh mới vừa thấy khuyết điểm luôn á khuyết điểm của em là hơi tự tin một xíu thôi ạ à. bạn trai cái xanh kêu bị áp đảo không vậy nè ấn tượng chị dạ, nếu mà em có cơ hội em thể hiện tài năng ra đảm bảo áp đảo mới nói thấy hai đứa trước tiên là hợp cái vụ tự tin rồi đó ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì em chịu khó lắng nghe người khác nó ăn được với lại hay thích chơi thể thao ạ à. khuyết điểm của em là não cá bàn não cá bàn công việc có quên không dạ công việc thì không quên mà những cái việc nhỏ nhỏ như là cái chùm chìa khóa mình đông để đông đi xíu mình quên liền với lại uh, hay delay ủa đi làm mà có delay rồi sao dạ không kiểu như là em hay muốn là công việc đó một, mình làm một chỗ luôn một lần chứ phải là làm chút chút chút chút liên quan gì tới cái chuyện đi trễ đi trễ thì em không bị trễ được rồi chứ delay là cái gì delay là mình trì hoãn công việc đó chị tôi không biết mà tôi đi máy bay mà tôi nghe delay thì tôi biết máy bay bay trễ rồi đó giống như là ăn sáng mình delay chị ờ à, quay qua với anh tài của tôi anh còn tài gì anh thể hiện luôn đi anh em chỉ có duy nhất cái tài lớn nhất là cái tên em thôi còn uh, khuyết điểm thì nhiều lắm nói nhiều nè hồi xưa quen con gái có đôi khi là mình nói chuyện là mình hay nói với bạn bè mình trước mặt là nó nhưng mà, nhưng mà... nói nói trước mặt bạn gái luôn hay là nói sau lưng thôi cũng có nói luôn sau lưng trước mặt chuyện nói em hai mặt lắm trời ơi em được cái thế mạnh là em thẳng tính rồi đó tài dạ đúng rồi thẳng tính đó, ờ, đạt còn thêm cái tật nó khùng khùng nữa ai khùng em tưởng nó nói chị với đạt khùng chứ dạ, em đâu dám nói gì đâu dạ cái khùng Nên... đó là cái thế mạnh này thế yếu em nè dạ nó cũng là một cái thế mạnh cũng là một cái thế yếu anh nhưng mà nói nhiều mà nói đúng hay nói nhiều mà nói bậy có những chỗ đúng có chỗ không đúng em có sở trường làm ta vui rất dễ rất nhanh và khi người ta lên tới đỉnh điểm xong để chuyển qua cục xúc luôn để chửi lên mình luôn cái bạn nữ nè nãy giờ cười quay bây giờ em nói đi đừng cười nữa biết răng đẹp rồi biết mũi cao luôn rồi dạ em biết em đẹp biết em đẹp thiệt hay dễ sợ đáo để rồi. điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ hoạt bát có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính ví dụ ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức và đặc biệt là trong một mối quan hệ á khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai thì ờ, có thể là xảy ra vũ lực luôn một cú đá sân phi hay là sao dạ nhiều lắm anh hồi xưa em có học võ vô việt nam bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi à. đầu à. <laughs> mỗi người mỗi màu sắc người hiểu, ta có quyền hiểu, được được mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ế phải nhờ đến ông mai bà mối mình đúng không tại vì ai cũng nghĩ là đẹp có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu nhưng thật ra em ế thật ra em ế em nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không vừa sai mới... một cái là <laughs> ngon nha nhà trai coi chừng lép dế nha phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha rồi mình nghe tình trường của các cô gái nè em có hai mảnh tình vắt vai rồi à, mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học uh, cấp 3 thì bạn đó ở chung quê với em luôn và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó mối tình nó được mấy năm dạ chắc 7 năm á chị tường trời ơi nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khố luôn á phải không dạ đúng rồi bằng tuổi nhau à rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao dạ hồi xưa kêu mày tao xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em rồi đến giờ chia tay kêu tên à, ê mà mấy mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quýnh lộn nhau lắm em có không dạ có chị em nói chị là em có em rất là nóng tính nên thành ra là có quýnh lộn đó trời đất ơi tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả rồi quýnh đứa nào thắng dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được hú hồn chia tay là đúng rồi dạ, trời đúng. ơi trời cho một <laughs> cuộc đấu võ mà tự nhiên người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy rồi cuộc tình thứ hai đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng bao lâu bao lâu dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em ờ, sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình nhưng ừ. mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy ừ. nên thành ra là không có hợp à bạn trai bên bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy hồi nãy lý lì lý lì lý lì mà tại em đang nghiệm lại cái cái vấn đề võ thuật dạ <laughs> hồi nhỏ em cũng có học võ dạ được một tuần lễ em có học ờ, cái chiêu mà mình đồng gia sắt không dạ không có đồng mình đồng gia sắt bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ chứ. em là người chuyên đi đầu rồi tình trường mình sao nè à, em có ba mối tình ờ, mối tình đầu tiên thì là một cái mối tình ờ, nó khá là đẹp với em bởi vì cái mối tình đó giúp cho em nó thay đổi hoàn toàn cái bản thân của em à, dạ idol ngon, của em ngon, dạ ngon, dạ ngon, ngon, ngon. <laughs> rồi cái mối tình Đấy. nó kéo dài được bao à, lâu à, khoảng tầm hơn 9 tháng có thể là lúc đó em trẻ trâu quá em là một thuộc dạng là khá là nóng tính thì à, hai bên đều có cái tôi nhất định mà lúc đó thì mình cũng chưa trưởng thành về trong trải à, nghiệm cuộc đời hay là cuộc sống như này kia trong tình trường nữa Cho nên qua. là um, qua luôn cho nó qua luôn mối hai mối thứ hai là em mới quen cái bạn này là bạn đó cũng học nghề hướng dẫn viên nhìn nhau cái tự nhiên cảm giác như là lay động gì đó à. <laughs> quyết định quen nhau luôn mấy tháng 6 tháng rồi sao chia tay gia đình em cũng người dạng khó khăn nên là em lúc nào cũng là có cái tư duy là hơi hành bạn gái chút xíu là chỗ là à, em phải ờ, thế này nè nó sẽ giúp cho em tốt hơn à, thôi gia trưởng quá mối tình thứ... em không ép buộc cái gì hết rồi mối tình thứ ba đi thôi mối tình thứ ba thì uh, mấy trong... tháng ba tháng trời ơi thấy chưa đặt tên tài mấy tháng coi như là 3 tháng hè bé nó về quê chơi thôi cô gái đó là một người bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn với một người bạn thân của em trong một lần đó là mùng 3 tết năm 2017 em về em chơi tết nhà chỉ bạn em chỉ có phụ nữ mới kỹ tính đó. như vậy thôi là khi mà nói chuyện với bạn đó thì bạn đó cũng uh, trùng hợp với em là em cũng họ lê bạn đó cũng họ lê mà có cái, cái cái tình cờ rất là thú vị đó chính là hai đứa là giống như kiểu là nhây với nhau vui vẻ xong rồi đi karaoke xong cái bạn đó nói gì em cái xong đang ngậm bia mà em phun cái phèo vào mặt bạn đó luôn rồi chia tay không lúc đó mới quen thôi bạn đó đi ra ngoài em nghĩ là chết rồi địa bàn của nhỏ này thôi ờ, nó kêu người vô nó hốt mình cuối cùng tự nhiên đâu bà chạy lực lực lực lực vô vô cái phòng karaoke bà tự nhiên bất hiệu mình nhỏ em mình chia tay bạn ờ, bạn trai nó ở ngoài nó khóc lắm um sùm gây lộn tùm lum hết á bạn hãy giải quyết giùm tôi đi gì trời xong em ra giải quyết em nói nhỏ như lỗ tai của con bé em của bạn đó thôi tự nhiên mà nó hết khóc cười ôm con trai luôn em nói câu gì vậy xong em... bạn đó cũng hỏi em giống câu như anh đạt hỏi à, à, có gì đâu nói đơn giản à người đàn ông quan tâm phụ nữ đôi khi có lỡ lời xíu nhưng mà hay nhìn sâu thẳm vào trái tim họ cái câu nói đó mặc dù có thể khó chịu nhưng mà bên trong nó thực sự muốn tốt tự nhiên nhỏ nó hết hết bực luôn chuyện đâu mà nó dài mà họ gì họ lê phải không dạ lê họ hỏi giới thiệu họ tên tôi coi có ai họ lê không không phải đây có trùng hợp không không đây phải họ lê dạ họ lê họ lê luôn thấy chưa dạ em là lê thị phương thảo nhưng mà ông có rút ra được là nguyên nhân tại sao mối tình nào cũng chống vánh không cụ thể ngắn gọn mối tình gần nhất đi là mối tình 3 tháng em rút ra ngoài học sau một lần bà nói quyết định chia tay với em làm em hụt hẫng mà trong đầu em trống rỗng em ra bù gì em cầm ly bia em muốn em ngồi suy nghĩ tự nhiên em lên facebook em thấy một status của chị em đăng luôn đúng thời điểm luôn có người đến đến chúng ta lúc đó tự nhiên bỗng nhiên đi sẽ để chúng ta lại cái gì đó thì em ngẫm cái câu đó em ngộ ra à em sáng cái đầu em ra liền tại lý do một phần là mình áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân từ giờ đến cuối chương trình tôi không hỏi này câu nào nữa hết trơn Thiệt luôn á em có rồi nghĩ là tại vì mình đến cuộc tình đó vì một câu nói và chia tay cũng vì một câu nói không có thể đó là cái điểm yếu của em đó chính là nói nhiều quá về vấn đề phát triển bản thân đó à, em rút ra kinh nghiệm là em không đừng nên nói nhiều nữa ờ à, đúng im lặng ờ à, im luôn đi chơi. ơi em trai mỗi người có một thế mạnh riêng em thì sao tình trường như thế nào em thì trải qua hai mối tình thì mối tình đầu thì em là 3 năm hay chứ ba tháng người ta 3 năm nè rồi 3 năm sao em đến cái khúc mà chia tay á thì em chủ động em nói bạn đấy bởi vì có vướng mắc về gia đình ạ à. rồi qua mối tình thứ hai dạ mối tình thứ hai thì được 3 năm nữa 3 năm nữa Trời ơi, cậu này hay ha, mối tình nào của người ta cũng 3 năm kìa Em thấy trong suốt 3 năm tụi em khó có tiếng nói chung á Cụ thể là cái trường hợp gì? Cụ thể là cái quan điểm sống và cái điều kiện bạn đó đưa ra cho em Điều, bạn, bạn đó đưa ra làm sao? Một là con trai miền Tây Gia đình bạn đó chỉ thích con trai miền Tây Dạ Hai là về miền Tây và lập nghiệp với bạn ấy À Dạ Vì cả hai điều đó em không đáp ứng được à dạ. rồi bây giờ đến cái mối tình thứ ba dạ. thì em rút cái kinh nghiệm gì của những mối tình dạ. trước đừng có để 3 năm 3 năm 3 năm hoài cuộc đời em sẽ đâu. tìm hiểu về ờ, cái tương lai bạn đó muốn là gì bé nhi thường là em ờ, em phải gánh luôn á dạ em bỏ đầy hai đòn gánh gánh luôn anh rất nhiều hả dạ đúng rồi bao nhiêu chục nữa hả dạ, hay là nhiều, nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng nghe em nghe dạ kể. Ờ, nếu mà kể mà sợ người cũ em coi chương trình đó kể mà sót á thì cũng ờ, ờ sợ mọi người tuổi hơn dạ đúng rồi rồi thôi mới tình đầu dạ mối tình đầu là 3 năm em uh, kiểu là con gái á, thường là thể hiện tình cảm rất là nhiều quan tâm yêu thương rất là nhiều nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em lỗi em là gì là do em uh... cái gì cũng lo hết dạ đúng rồi, rồi. xong đổ thừa người ta không lo gì hết chia tay dạ đúng tiếp nè dạ cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình mình trưởng thành hơn rồi mình nghĩ là mình phải tiết chế lại nhưng mà sau đó em bị phản bội đó, đó kéo dài được bao nhiêu năm dạ một năm dạ cho tới bây giờ đúng không dạ đúng rồi. vậy mà nãy nổ quá trời bây giờ là mọi người trái tim đã bình ổn hết trơn rồi đúng không bây giờ là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình để tiến tới một cái đoạn đường dài thẳng hỏi nhi luôn đi bây giờ cái mẫu người lý tưởng của nhi là như thế nào quan điểm của em á là cho dù mình đặt ra cái hình mẫu lý tưởng như thế nào thì cái quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của mình thôi khi mà mình gặp đúng người đúng cảm xúc á thì tất cả những cái hình mẫu đó nó đều không có còn quan trọng nữa em thích về hình thức hay là uh, hình dạng hay là cái hình bóng em em cái gì đó để anh mường tượng anh đía đía qua coi dạ hình thôi đừng có bóng không <laughs> à thích hình thôi thì nãy giờ em nghe cái giọng ờ, của cái anh chàng áo xanh đây thì em mường tượng ảnh là như thế nào không dạ em nghĩ chắc là ờ, một người điềm đạm uh, hiền lành cảm giác ban đầu thì như thế thôi ạ à. người ta tưởng tượng mình đó điềm đạm hiền lành đó còn mình tưởng tượng người ta làm sao chắc cũng bên đó cũng điềm đạm xinh gái nhưng mà mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào em thích con gái rất là kiên cường dạ về ngoại hình có thích chiều cao thấp mập ốm lớn dạ chắc em cao cỡ phép mét à, bảy ba thì em nghĩ bạn nữ cần cao mét năm năm lên tí ok còn uh, tài mẫu người lý tưởng của tài sao cái hình mẫu của em á là một người con gái thứ nhất em rất là thích đi từ thiện nếu mà bên nhau mà có một cái hành trình nào đó để uh, cùng có thể là hạnh phúc với nhau á thì phải cùng với nhau có thể là hướng về cái việc đó chính là đi thiện nguyện cái thứ hai và cái tiêu chí mà em quan trọng nhất phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình ít nhất một tuần phải ba bữa tại vì từ nhỏ tới lớn em thiếu bữa cơm gia đình và cái thứ ba đó chính là về ngoại hình ưa nhìn với lại cái chiều cao nó sẽ tương xứng với em khoảng tầm những cái điều em đưa ra nó cũng đơn giản thôi sao dạ. em kìa em cười qua giấy. <laughs> Thật ra từ xưa đến giờ em cũng không có đặt ra bất cứ một cái hình mẫu nào cho bản thân mình hết Chỉ cần ờ, người đó có ngoại hình ưa nhìn là được Và at least là phải cao hơn em Một người ờ, hoạt bát, vui vẻ, um, thông minh Hồi nãy giờ em thấy hoạt bát vậy đủ chưa? Dạ đủ dư luôn chị Dư rồi ha Dạ Em không thích một người gia trưởng Nhưng mà nãy em nói em muốn chồng em cao hơn em hả? Dạ đúng rồi Em cao nhiêu? Dạ mấy sáu lăm bạn này phải cao trên một mét bảy đúng không em bên đây cao hết trên mét bảy hết đó chị em cao nhiêu dạ mét bảy lăm một mét bảy lăm cơ mét bảy lăm ở bên kia một mét bảy mươi ba trời ơi nhưng mà nãy bạn em á nói em cục xúc là sao dạ em bậu nhẹ hơn anh quậu là thế nào dạ không nói không nói có gì đâu cục xúc cái đó cũng là một ờ, phần một cục thể xúc loại chị. cục xúc cũng một thể loại cục xúc bởi vì em cũng binh quá à thôi bây giờ cục xúc gì tính sao bây giờ nói à, hát đi nhi tại vì bạn em nói em thích mọi người nghe em hát dạ yeah, vỗ tay dạ vậy em xin phép hát một vài câu một đoạn nhỏ thôi nha người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa dẫu anh không còn gì để vương vấn người hãy quên em đi đừng chờ mong chi nữa tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa tình yêu này sẽ chẳng lâu bền vậy thôi ta đành kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm người hãy quên em đi wow. mọi người rất chăm chú nghe em hát rồi em đó tài em được cái là em đọc rap nó ổn hơn okay. giờ nó gần gần Rồi, như nói đó hay quá okay nhưng mà cái quan trọng nhất là em không được lời trời ơi mình bắn đại đi em nhớ được à, khoảng tầm 4 câu đầu trong cái bài phiêu lưu ký của anh dĩ choắt lồng lành lấp lánh kiều xạ lông bào châu báo thiêu hòa sưng hùng sưng bá nghe vàng trái ló em quên câu thứ tư hai rồi ba. tiếp luôn vô lồng lành lấp lánh kiều xạ em làm lại cái ba câu thôi nha ok rồi, rồi lông lanh lấp lánh kiêu xạ lông bào châu báo thiêu hoa ngai vàng trôi lá tình tình tình em quên nữa duyên quá em có có một cái yếu điểm là em hay quên đó thuộc được mấy câu ờ, hai câu rưỡi hai câu rưỡi chứ không được ba nữa thôi cúp dẹp cái nhỏ nhà trai luôn đi <laughs> bây giờ em ngồi gái ngồi ghế đỏ em làm lại đi em cứu nó đi em ơi em sợ em cũng giống ảnh quá không sao em đừng đọc rap em không đừng không đọc em rap. không đọc rap thì em cũng quên lời giống ảnh luôn em thấy sự đồng cảm rồi chị à em im đi dạ nếu như em có hát sai lời thì um, em mong là tác giả thông cảm thấy người ta tinh tế không dường như nắng đã làm má em thêm hồng làng mây bay đã yêu tóc em thẹn nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng áo trắng em bây giờ tan trường dạ em thuộc tới đó thôi Ê, chết cha rồi nhà trai tôi lép dế về trời trời hai cô gái hát hay quá em làm gì vậy em em em vẫn đáp lại bên kia em hát được đừng làm chị mất mặt nữa nha rồi chứ thằng tài nó làm chị lên thanh sông rồi đó được không đã được à, em xin thể hiện uh, bài hát là ờ, chuyện của mùa đông mà em cũng thuộc mỗi khúc đầu thôi một sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình thấy em ngủ vui trong vòng tay anh cuốn tròn thì thầm bên anh kia nắng lên rồi buổi sáng in vui trong tiếng nhạc có bao giờ đông ngọt ngào đến thế mùa đông dịu dàng đến thế lắng nghe tim em khẽ cười wow phiêu ghê ha thôi được rồi cũng lấy lại phong độ rồi nhưng mà em muốn hỏi à, anh ghế đỏ là cái nghề mc là mình cũng phải um, chạy show nhiều đúng không anh thì em không biết là anh có thể dành thời gian được cho bạn gái của anh nhiều không chắc chắn được với hình ảnh từ nhỏ của mình không được gần ờ, gia đình không được tình cảm với nhau lắm nên là mới suy nghĩ rằng à sau này mình phải sắp xếp được thời gian cho gia đình cái thứ hai nữa từ 2017 đã tập thói quen là mỗi tháng đều phải về nhà một lần để kết nối lại với gia đình ý mốt có bạn gái là hàng tháng sẽ gặp mặt một hai lần đi chơi nhiều hơn được không anh có một hai lần thôi hả không mục đích là một tuần phải gặp uh, hai ba lần đó. ba mẹ thì hàng tháng gặp một hai lần còn bạn gái thì tuần gặp một hai lần có hiếu lắm <laughs> <laughs> rồi em gái muốn hỏi gì kìa hỏi đi cưng em cũng có một câu hỏi cho anh ghế đỏ luôn cái tuyếp người phụ nữ lý tưởng của anh ấy là một tuần sẽ nấu cơm ăn cơm ở nhà ba ít nhất là ba lần vậy thì cho em hỏi là đấy có phải là một điều um, anh có thể thỏa hiệp được không à anh có nói trong cái quan điểm của anh đó chính là quan trọng là được ăn cơm cùng nhau chứ không phải là bắt cô kia nấu cơm vậy có nghĩa là anh nấu á anh nấu anh vô bếp nấu cơm ờ, cho gia đình ăn được cảm ơn anh Rửa trái tim đi nào Wow Có điện gì bắn chưa? Bắn đi <laughs> Điện âm ỉ trong đây rồi chị Âm ỉ hả? Dạ. Trời ơi, sao đứng hình luôn vậy? Muốn làm gì làm Ai, đi chứ làm mình sân khấu đây là của em đó Là tặng đúng người hả chị? ủa em muốn tặng ai em tặng chứ tự, tự nhiên tùy theo cảm xúc của em à, trước tiên thì à, cái món quà này là cái thói quen tài hay tặng quà cho người thân á người quen là đa phần là thích tặng sách nhiều hơn chứ không có ít tặng hoa đồ thế này cái kia lắm có một cái hai cái từ mà tài rất thính cho thích trong cuộc sống thứ nhất là từ đáng giá và từ à, đắt giá thì hôm nay em tặng cái món quà đó là một quyển sách tên là bạn đắt giá bao nhiêu à, này tài xin phép tặng bạn em có thể làm cái dáng ờ, hình nền nó được cho anh coi được không báo giá luôn nè một tay đúng không đó rồi rồi được rồi đây nè em chặn tiền chip luôn đi rồi báo giá dạ, luôn dạ, cảm ơn anh dạ thật ra thì uh, cuốn sách này đã có một uh, người ngồi ở trước kia đã tặng cho em và em đã đọc rồi dạ, và em rất thích cuốn sách này như em nói thêm một điều nữa mọi thời điểm đọc nó sẽ khác nhau trải nghiệm khác nhau ừ. Yeah. Dạ. lành quá à và tặng quà xong chưa dạ rồi không vừa về chỗ để, để, để người khác nữa đó không cần nói nhiều um, trước tiên thì anh không phải con người thôi thì anh nghĩ là trong cuộc sống á em sẽ có những cái stress hoặc là những khó khăn trong cuộc sống thì anh nghĩ là bó hoa này nó sẽ làm em thoải mái hơn dễ chịu hơn để mình tiếp tục cuộc sống này nhé dạ, bó hoa này nó sẽ làm em béo phì <laughs> lần đầu tiên gặp mặt nhau thấy như thế nào khi em stress em sẽ làm gì ờ dạ khi mà em stress á thường là em sẽ kể với mẹ kể với bạn bè kể với nhiều người nhất có thể hôm này có có anh được không dạ. anh cũng rất thích nghe người khác nói chuyện em thích là mình có một cái không gian riêng để mình tự chữa lành cho mình ở bên trong mình tự anh suy rất... nghĩ lại những cái căng thẳng của mình anh đã qua anh sẽ tôn trọng những cái khoảnh khắc riêng tư của em Vậy là quyết tâm ha Ê tính ra này nó cũng lanh quá ha Quyết tâm Nếu mà để bạn nữ là phải biết tên Bạn này tên gì? Nhi à Trời hay Đúng không nè Đó vậy là có chứ bộ Cảm nhận của Tài ừ, bạn học võ gì vậy học vô vi nam ủa hẹn hò hay là hẹn nhau quýnh lộn vậy <laughs> mấy bạn ơi đừng có lộn chương trình không bạn nghĩ sao về mình vậy thì tại sao bạn không nghĩ sao về mình mình đang hỏi trước mà nhưng con gái có quyền được hỏi ngược lại ừ, ừ, chị chị từng kêu câu em hỏi đúng không em không chịu hỏi trước thấy căng căng nữa rồi đó cãi lộn nữa kìa quýnh lộn tỉnh hôm nay nãy hỏi gì quên ta ý là quên cái câu đó rồi trời ơi cảm nhận sao về em không có tâm gì hết cảm nhận của anh ờ, về em hả về cái chiều cao thì ok ngoại hình dễ nhìn à, da sáng gương mặt này à, em để ý thì hơi góc cạnh xíu à, tức là em nghĩ là bên trong cũng khá là đanh đá em thích kiểu vậy đó em thích kiểu vậy đó trước tiên thì mình thấy là tài cũng rất là dễ thương à, vui vẻ hoạt bát à, cũng à, chịu nhiều mình à, đồng thời thì mình cũng rất là trân trọng khi mà tài nói là tài thích những cái hoạt động từ thiện đối với mình thì mình cũng rất thích những hoạt động đó và về gia đình thì à, đúng là mình cũng rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn ủa nhớ cái vụ mà mối tình đầu đó rồi mình kêu mày tao rồi sau đó cái mình kêu à, bạn tôi tên sau đó mình kêu anh em mà hình như tài nó lớn hơn em sao em kêu bằng tên không kêu bằng anh vậy dạ tại nhìn thấy xem xem không có đâu tao lớn tuổi hơn à. không bằng em trẻ gì? kêu tao bằng anh đi mà em cũng khoái với kiểu mà kêu mày tao ok em đi tôi binh giật em đó hai tay này thiệt luôn á quan điểm của em á hôn nhân là một cái gì đó rất là thiêng liêng nên em sẽ kết hôn khi mà em đúng người chứ sẽ không kết hôn vì mình đến tuổi phải kết hôn và em là một người ờ, hướng về gia đình nhiều nếu ai quản lý tốt thì người đó quản lý nhưng mà em vẫn muốn một bạn nữ à. em nghĩ là khi mình lấy vợ là mình có quỷ đen không dạ cái đó thì cũng tùy tùy cái gì <laughs> tùy là mỗi tháng bạn nữ cho mình bao, bao nhiêu à, à. em hỏi thử đi em nghĩ uh, bao nhiêu là đủ dạ em nghĩ là không nên có tiền riêng em sẽ ờ, lo tất cả mọi thứ từ ăn sáng ăn ở nhà em có thể chuẩn bị cơm cho anh đem lên công ty không có một khoản riêng nào luôn em à em nhắm về em sống nổi không đã em rất thủ đoạn kìa chứ em phải em uh, bê tông cốt thép dạng như là khuôn khổ này khuôn khổ này đâu em đôi khi em uh, phải có một cái những cái cái hầm rồi vậy là có quỷ đen cái chuyện đó chị trời ơi nhưng mà em đồng ý đồng ý gì em đồng ý là người đàn ông phải có quỷ đen tại sao tại sao tại vì ví dụ như những dịp lễ à. chẳng lẽ ảnh không thể nào tặng quà cho em tại anh tặng anh đưa hết tiền cho em rồi. rồi em không thích cái người nào mà tự nhiên chuyển tiền em tự đi mua đi không em thích là người đó phải chủ động khó ha thấy chưa đàn phụ nữ khó lắm nói về những ngày lễ vậy á thì uh, em thích tự mua quà cho em hơn bản thân em biết là mình thích cái gì à. uh, và em nghĩ là em vui là cái món quà tốt nhất cho cái người uh, hay quá ôi rồi bây giờ giả tỷ ra đường rồi nó gặp bạn gặp bè rồi này kia rồi cứ rồi coi như là cái gì cũng phải về xin em hết trơn hả em nghĩ là ảnh là một người tốt á anh sẽ có những mối quan hệ tốt là không cần tiền phải không dạ đúng rồi sao cưng với cái nghề của mình nè à, đi ra ngoài nhiều giao thiệp nhiều cần mua quần mua áo là lượt mà giờ dở cho đồng bạc nào em thấy sống sao em thấy ổn không căng hả chị căng ha nhưng mà với vấn đề tài chính của em á em được cái là em có thói quen là em sẽ kiếm cách để kiếm nhiều nguồn ví dụ như à, lương mc đó cầm gì thì cầm đi à còn cái lương tại vì em có nhiều cái nguồn cách, cách kiếm tiền khác ừ. tại vì thực sự ra ví dụ như giờ em đi công việc đó mối hệ em đi người yêu đâu có biết được đâu à, lúc đó tôi đi làm công việc à, thì vậy alo, là gọi là quỷ đen ơi. nó còn không chịu nữa là có quỷ đen đúng không à, hỏi có nhiêu trong túi vậy vẫn công khai có nhiêu túi ở đâu tiền ra nhiều vậy ở kiếm nhiều nguồn vậy là cái này nguồn này là anh đưa em còn nguồn này là để anh chi tiêu phải không dạ đúng rồi thấy vậy được không em dạ à, thảo dạ được nhưng mà đều phải cân bằng nha cái đưa cho mình nó phải cao hơn cái cái riêng nguồn riêng nha theo em mà làm bao bao nhiêu bao nhiêu là cái phần trăm bao nhiêu bao nhiêu tám hai chị chị nghĩ cũng phải nhã nhã cho nó không ấy cho nó một đi em em chính nó một chứ vậy tội nghiệp mà em chị lắm em tự nhiên em xiết hết trơn nó bể bánh xe nó phải xin tiền em nó phải gọi phay time em ơi anh bể bánh xe chỗ này nè dù quần áo em có lo quần áo cho dạ đương nhiên em lo chứ ạ dớ đồ dạ mà biết chồng mình thích màu gì không nữa ai biết nữa dạ anh thích em thì em thích là anh phải thích wow wow wow là cái khúc đó là chỉ có được em em được quyền wow, nhìn wow, thôi à. wow. cuộc thương lượng này tới đây là hết rồi bạn nữ có muốn ờ, có cảm xúc gì với bạn nam nữa không dạ em tặng cho anh cuốn sách uh, vui vẻ không quạo chứ cái sự cục xúc của em là mong anh ngày nào cũng vui vẻ vui vẻ không quạo nhỏ lấy tiền hết nhỏ biểu đừng quạo trời ơi nè nắm tay đi nắm tay nhau để uh, truyền cảm xúc nhỏ bị phong thấp hay gì mà tai ướt nhẹp vậy <laughs> không sao anh sẽ sửa ấm anh sẽ sửa ấm em hả xong chưa dạ rồi về chỗ em qua đây qua đây qua đây, đây. nắm tay đi cưng cứ coi nhỏ có phải bị phong thấp không hay là tại ấn lạnh em coi coi cái luồng điện nó là âm hay dương em test giùm dạ âm dương hòa hợp cảm nhận vậy đủ chưa dạ được rồi chị cảm ơn em gái nha mời thảo em có chuẩn bị hai món quà cho ừ. hai dạ. bạn luôn wow cảm ơn em dạ cho hai bạn nắm tay xíu để nắm hai tay hả chị cũng được nữa <laughs> đưa tay đây nào nhắm mắt lại em ơi mới định thần được coi chừng trái phải nó lộn nhau á được chưa em dạ, rồi em có bị loạn xạ gì không em thấy em không có bị bệnh tim nên thành ra mọi mọi thứ bình cảm thường cảm nhận mỗi bàn tay khác nhau đúng không dạ khác bên này lạnh bên này nóng rồi cảm ơn hai bạn thực ra thì à, món quà này à, có một câu à, em muốn tặng cho mọi người đó là có em là có tất có thích có thích wow. thì có thích thiệt bây giờ là đến cái thời khắc quan trọng cho nên mình phải thật sự có cảm xúc với cái người đó thì mình mới bấm chọn cái người đó mình không thích thì mình có quyền không bấm mình thích ai mình có quyền bấm chúng ta sẽ bắt đầu đến giây phút đưa ra cái quyết định của mình sau 5 giây năm bốn ba hai một Chị em thấy mình cũng ờ, nhiều ưu điểm á dạ. Em biết em đẹp Thoải mái hơn, dễ chịu hơn Để mình tiếp tục cuộc sống này nhé Áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á anh sẽ luôn đúng giờ bấm có ai bấm không có ai quên bấm không mày bấm hoài bấm một cái làm em hết hồn đêm nay em lại khó ngủ cảm xúc nó không truyền tới được các bạn uh, không có rung động với nhau xét. thì làm sao mình biết được mời hai bạn trai bước lên mời hai bạn nữ bước lên hôm nay thiếu chút duyên thôi ha thế còn uh, em giờ cũng không sao ạ mặc dù ngay tại đây chúng ta chưa có kết nối được với một cái người à, gọi là cùng chung một cái suy nghĩ cùng chung cái quan điểm cùng chung cái dòng cảm xúc của mình biết đâu thì à, trong một ngày gần đây các bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình chúc cho tất cả vui vẻ và thành công trong công việc nhé